cảnh báo Nga không lấy đó làm cớ leo thang xung đột. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết ông đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace về vấn đề này và nhấn mạnh rằng NATO vẫn kiên định trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev có chất phóng xạ tạo bom bẩn. Đây là một loại vũ khí hạt nhân có công suất thấp nhằm phát tán chất phóng xạ trên khu vực rộng lớn. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia vừa gửi một bức thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo nếu lực lượng Ukraine sử dụng bom bẩn hoặc là bom hạt nhân có hiệu năng thấp trong xung đột diễn ra, Nga sẽ coi đó là hành động khủng bố hạt nhân. Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn ngay trong ngày để ngăn nguy cơ này xảy ra. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Moscow và Ngoại trưởng Ukraine đã mời các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc đến thăm Ukraine để cho thấy rằng họ không có gì phải che giấu. Các chuyên gia nhận định khó có khả năng để Ukraine sử dụng bom bẩn có thể phát ra liều lượng bức xạ đủ cao để gây ra những ảnh hưởng ngay lập tức đến sức khỏe hoặc là tử vong ở một số lượng lớn người để tấn công quân đội Nga. Theo ông Christopher Fedwell, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tulane của Mỹ cho biết, để chế tạo được một quả bom bẩn có khả năng phát ra liều lượng bức xạ chết người, cần có một lượng lớn vật liệu bằng trì hoặc thép bao bọc bên ngoài để không giết chết những người chế tạo ra nó trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, Việc sử dụng vật liệu và chế tạo bom bẩn có sức công phá mạnh sẽ khiến quả bom trở nên cồng kềnh và khó di chuyển hoặc triển khai. Do đó, trong trường hợp quân đội Ukraine chế tạo và sử dụng bom bẩn, điều này sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Chính vì vậy, các chuyên gia lo ngại rằng Nga đang viện cớ Ukraine sử dụng bom bẩn để gia tăng căng thẳng ở chiến trường. Hiện nay, Nga đang tăng cường tốc độ sản xuất vũ khí và khí tài và sẽ cải thiện đáng kể kho khí tài. Rất có thể sắp tới quân đội Nga sẽ được tăng nguồn cung khí tài để thay đổi cục diện. Về phía Ukraine, quân đội của nước này cũng đang tăng cường kêu gọi viện trợ từ phương Tây. Ba hệ thống phòng không là Iris-T do Đức sản xuất sẽ được gửi tới Ukraine sớm nhất có thể. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, nếu Mỹ và châu Âu gửi gói vũ khí mới đến Ukraine trong thời gian sớm nhất, Ukraine có thể được trang bị tốt hơn so với Nga trong mùa đông này và đạt được nhờ bước tiến tích cực trước Nga khi kịp huy động nguồn viện trợ. Tuy nhiên, Bất kỳ tiến bộ nào của Ukraine đều có thể bị chậm lại do điều kiện thời tiết và Nga có thể dễ dàng bảo vệ vùng lãnh thổ đã kiểm soát hơn. Bên nào chuẩn bị tốt hơn và sử dụng tình huống này để có lợi cho mình có thể đạt được tiến bộ. Ông Yuri Bezera, chỉ huy tiểu đoàn đến Dnipro 1 của vệ binh quốc gia Ukraine cho biết và nhận định cả hai bên sẽ đều gặp khó khăn khi nhiệt độ giảm vào mùa đông. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho một quãng thời gian khó khăn sắp tới, nhưng Nga có thể phải đối mặt với nhiều thử thách hơn.